đã quay trở lại với ờ, channel của mình mình giới thiệu với các bạn đây là bé chị ngoan à. <laughs> thì ờ, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về ờ, cái vấn đề các nghệ sĩ họ quảng cáo các cái sản phẩm đó các bạn ừ. thì họ quảng cáo thì cũng vì tiền thôi các bạn đôi khi những những nghệ sĩ đó họ cũng chưa có sử dụng cái sản phẩm đó cho, cho mình luôn thì quảng cáo thì thì mình phải tăng bốc cái sản phẩm nó lên ví dụ như còn có ờ, năm gì đó mình phải nói tới 7 8 10 để mình có thể bán được sản phẩm đó các bạn thì cái nhà quảng cái người mà kêu những cái người nghệ sĩ này kia để mà quảng cáo đó thì họ cũng cũng phải có những cái yêu cầu thì họ mới trả phí đó, thì uh, có những cái yêu cầu ví dụ như người anh nổi tiếng như thế nào anh lay chi mình phải nói với cái kịch bản như thế nào ra làm sao thì uh, nói chung nó không quá quá quá quá sức tưởng tượng nhưng mà nó cũng phải tăng bốc lên ở một mức độ nào đó ừ, thì à, thì khi các bạn dùng cái sản phẩm thì các bạn cứ tin vào cái người nghệ sĩ có những người bạn thì cứ tin vào cái người nghệ sĩ tin vào những người nổi tiếng ờ, có những bạn rất là thần tượng như họ về tiền tài về về nổi tiếng à, nhưng mà mình chỉ, chỉ lời khuyên cho các bạn là những cái bạn những cái người mà nghệ sĩ nổi tiếng họ có tiền tài họ có nổi, nổi tiếng nhưng mà họ chỉ giỏi về cái tài năng về cái lĩnh vực của họ mà họ đang làm thôi có thể ví dụ như họ nói năng lưu lót họ có thể quảng cáo sản phẩm một cách trơn tru họ có tài diễn xuất họ có tài ca hát họ có tài tài năng ở một cái lĩnh vực của họ chứ họ không phải là là coi như là cái gì họ cũng biết nha các bạn cái gì họ cũng đúng đâu cho nên là khi mà họ mà đi ra khỏi cái lĩnh vực của họ, họ đi ra khỏi cái cái chuyên môn của họ thì họ cũng giống như các bạn rồi khi họ còn dở hơn các bạn nữa ví dụ như ờ, mấy bạn dịch chiếu đó, ờ, họ đâu biết dịch chiếu đâu họ thua các bạn rất là nhiều à, ví dụ vậy à, cho nên là khi mà mình coi sản phẩm à, mình nghe quảng cáo thì quảng cáo mấy anh nghệ sĩ thì nghệ sĩ à, như thì người ta tận dụng cái nghệ sĩ coi như là để mà tiếp cận nhiều cái đối tượng khách hàng hơn chứ không phải là người ta à, chứ không phải là gì cái người nghệ sĩ đó họ dùng cái đồng cái mình dùng theo à, ví dụ như mỹ phẩm chẳng hạn rồi ừ, ví dụ như da của anh đó anh dùng được nhưng mà da mình dùng không được đó. chứ không phải là cái da ảnh dùng được là mình dùng được cho nên mà khi mà các bạn coi cái những cái tin tức quảng cáo người cái sản phẩm này nọ thì các bạn hãy hết sức cẩn thận hết sức là chú ý cái phần này chứ không phải là gì các bạn có niềm đam mê ngưỡng mộ cái anh đó các bạn ngưỡng mộ cái anh đó hay cái người đó là chỉ ngưỡng mộ về cái tài năng của cái lĩnh vực đó chứ không phải là ờ, cái tất cả mọi thứ đều đúng có những bạn mình thấy rất là cuồng nói ờ, nghe nghệ sĩ nói gì cũng đúng cái gì cũng cũng binh theo hết thì cái điều đó thì nó sẽ gây hại cho các bạn đôi khi họ à, cái người bán á, thì cái người là họ cũng mua gian bán lận chẳng hạn nhưng họ sử dụng à, người nghệ sĩ đi quảng cáo sản phẩm của họ thì nghệ sĩ thì đôi khi thấy tiền nhiều quá thì nó cũng làm đó thì đôi khi là các bạn lại mua những cái sản phẩm nó không tốt nó không phù hợp với các bạn đó, thì các bạn phải hết sức cẩn thận trong quá trình à, xem quảng cáo à, để mà mua sản phẩm có những cái sản phẩm các bạn biết là họ không cần có quảng cáo các bạn về thương hiệu nó quá tốt giống như iphone hay xe đó nó không có quảng cáo à, để bán hàng đâu các bạn họ chỉ quảng cáo có thể là họ quảng cáo là họ, họ họ đưa quảng cáo cái thông tin cái thông tin của họ để cho các bạn biết các bạn mua thôi nghe các bạn các bạn phải hình dung có được là có hai cái loại hình quảng cáo quảng cáo như thế này có nghĩa là các bạn chạy quảng cáo là chạy cái thông tin uh, của các bạn về sản phẩm để cho người ta biết để người ta liên hệ người ta mua còn một loại quảng cáo là tăng bốc cái sản phẩm nó lên nói cái về cái sản phẩm đó tốt thêm đẹp thêm à, còn có những sản phẩm như bạn thấy như người ta bán xe hơi đi nó chỉ chạy những thông tin từ cái xe đó đi, tính năng tính năng gì đó là muốn mua thì liên hệ anh đó đó đó phương thức cả thanh toán như thế nào đó chứ người ta không có tân bốc cái xe lên là chiếc xe nó phải chiếc xe nó như thế nào thế nào thế nào à, còn cái dụ còn cái còn cái loại khác là người ta quay chi tiết cái xe người ta tân bốc cái xe người ta nói thêm về chiếc xe à, thì cái điều đó là là khác đó, thì những cái sản phẩm mà thường mình thấy tận bị tân bốc nhiều đó là những như thực phẩm chức năng nè à, mỹ phẩm này nè bởi vì những cái giá trị những cái sản phẩm đó nó rất là khó tưởng tượng nha các bạn có nghĩa là có những cái người mà áp dụng vào nó sẽ đạt được uh, hiệu quả rất là tốt nhưng mà có nhiều người nó không có hiệu quả rất là tốt không có hiệu quả tốt thì nó cũng khó mà mà đo lường được cái sản phẩm mà liên quan đến sức khỏe hay sắc đẹp với các bạn rất là khó cho nên là các bạn hãy hết sức lưu ý à, nếu mà sản phẩm là tốt quá thường thì người ta cũng ít quảng cáo lắm tại vì người ta không cần nữa đó, rồi còn những sản phẩm mà thường xuyên quảng cáo mà để mà thà dùng sản phẩm tân bốc đó là những sản phẩm thường là, là kém chất lượng à, cái sản phẩm mà quảng nhưng mà người ta quảng cáo ví dụ như để cho người giữ lại cho người người dùng họ nhớ về cái sản phẩm thôi thì người ta chỉ quảng cáo về cái thông tin sản phẩm về cái thông tin liên hệ mua hàng thôi chứ người ta không có sử dụng cái chương trình quảng cáo rồi tân bốc sản phẩm các bạn ví dụ như những, Pepsi Coca hay những hãng xe hay những cái gì đó thì họ chỉ à, để logo hay là họ chỉ à, có những cái thông tin sản phẩm mới ra họ, họ đăng lên vậy thôi chứ họ không có tân bốc hay không có dùng người nổi tiếng hay người có gì ảnh hưởng nhưng mà tân bốc cái sản phẩm đó thì nó à, để mà nó rất là rõ ràng bởi vì cái sản phẩm của họ đã đủ chất lượng đã được người tiêu dùng tin tưởng thì họ cũng không cần phải làm điều đó đó giống như cái bánh răng các bạn thấy cũng rất ít khi mà người ta quảng cáo đó. Ừ thì ờ, các bạn hãy hết sức lưu ý ờ, những cái đội ờ, hình quảng cáo cũng như là à, các cái à, nghệ sĩ họ quảng cáo coi mình phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm về sản phẩm mình mua về mình sử dụng trực tiếp đó thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi à các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye